đây ba tháng được như đây các bạn chầm đôi đây đó, ờ, hai tờ nha ấn hàng các bạn không quay dài được giờ mình sẽ đổi uh, tiếng việt các bạn ok nha hello đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha xin chào nha à, thì à, ngày hôm qua mình đã đi à, rút tiền từ YouTube và mình đã mua một bộ combo gồm cần máy cước và một cái cần câu đơn à, để mình à, thì ngày hôm qua mình đã đi rút tiền được à, 108 đô không còn được à, 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam thì vừa rồi các bạn cũng đã có xem cái video à, mình đi rút tiền ở ngân hàng rút tiền qua quách tầng đó đó thì đấy hay vừa rồi mình đã giới thiệu bằng cái à, máy à, EU mình bây giờ mình chỉ thích xài cái máy EU mà thôi bền các bạn e à máy EU này giá của cái chiếc máy này là 380k hội đồng cối đá gàn bằng kim loại nha các bạn 380k đây là cuộn à, dây cước à, Okamoto bốn con cá size số 7 0,45mm tại cái được 18kg thì mình nghĩ cuộn này tại cái được à, trên 20kg vô tư cuộn này là 250m nha các bạn giá giá của cái cuộn này là 130k một cuộn này đây đây là cái cần câu câu đơn 3.6 à, để mình à, câu cá ổ bèo các bạn à câu cá mà những chỗ mà nó không đánh cần dài được á mình sẽ câu cái cần này cần này là cần 5h à, nha các bạn 3.6 cần gờ đúc group uh, bắt lên đó cái này là carbon uh, à, kim tuyến nha các bạn rất là đẹp nha đó thoải mái luôn quá đẹp các bạn nha có ngàn phần cô đơn 36 để chúng ta câu cá à quên nữa giá giá của cây cây cây cần này là 800 ngàn nha các bạn cần này 800 ngàn cây á giá giá 800 nha Bentley 800 ngàn cây đây đây là cái cần à, câu máy của mình đây cần câu máy nha các bạn à, cái đây là cái đít cần nè đó nó có à, đây là cái cái, cái cán bần giả gỗ nha các bạn cái phần này mình sẽ để luôn mình sẽ không có lột ra đó cho nên cho nó bền với lại phần này để luôn vậy luôn mua sao để em các bạn còn bát đây bát thường thôi các bạn à dạng rất là êm nha nè rất là nhẹ cần này à, dài là 3 mét và xuất xứ từ à, Thái Lan cần đai qua nha các bạn đây cần đai qua à, tải à, tải trì từ 150g à, đến 250g đó là tải trì còn về mà tải cá thì 20 đến 45 à, lb là các bạn tải tải cá được uh, vô ti vô tư là trên 20 kg đó khoen uh, Fuji đó đây là các bạn thấy các bạn các bạn thấy cái đầu khoen uh, Fuji uh, đề ba to các bạn cái đầu khoen cho báo lúc này đây đây, đây là đây là cái chất liệu đầu nha à, rất là dày luôn các bạn nè nè cái chất liệu nó đầu rất rất rất rất là dày luôn nè nè khoen Fuji nha hàng chưa bóc tem nha ngày hôm nay mình à, bóc tem luôn cái bát td ba rất là to nha các bạn nè khổng lồ luôn rất là đẹp các bạn nè còn đây là đây là cái ngọn nha các bạn cái ngọn nó cái nó có cái ờ, đầu đầu buông chống sắn nè đó là thấy không à. nó có, có nó, nó nó nó có cái cái đầu buông chống sắn nè nè và những cái ờ, cái cái cái, cái khoen khác nó cũng đều có cái đầu buông chống sắn giống như vậy luôn khoen cánh bướm luôn bướm mà ờ, Fuji nha các bạn và không phải khoen thường nha à cái cái cái cái cần này là giá của cần này là 900 đó coi như là ngày hôm qua mình đã lãnh tiền từ youtube được à, bao nhiêu tiền thì mình đã mua dụng cụ để mà mình à, đi câu cá để à, cùng đam mê với các bạn đó coi như là mình lãnh tiền từ youtube và mình mua nguyên à, bộ combo này để tiếp tục hành trình đi câu cá và khám phá của đam mê câu cá gửi đến các bạn những người à, có nỗi lòng đam mê giống như mình thì à, thì đây nguyên cái à, máy cước và cần con máy này là giá 1 triệu 410 ngàn và cái cần uh, à, 5H này cần cái đúp này đây, kim tuyến nè cần bách lê nè cần này cần 800 tổng cộng đến hết 2 triệu 2 nha các bạn đó 800 bộ combo hết à, 2 à, triệu 2 ok như vậy là có ngay à, để mình à, đủ cần để mình câu cá đây mình có một cây à, phao à, phao nhỏ các bạn đừng nhìn thấy nó nó nhỏ như thế này mà giá của nó không hề nhỏ đó các bạn à một trăm mấy chục ngàn một cây các bạn à không rẻ đâu còn mắc hơn cái bao nano hồi trước mình à, mình mua giá 60 ngàn nữa cây này tới gấp đôi là hoặc gấp 3 lần các bạn ạ à. mà cái đồ nhảy cá nó rất là cao rồi hôm nay thì à, cũng à, không có gì nhiều thì mình đi lãnh tiền về thì mình mua những cái thứ mà để mình câu cá để mình à, quay clip cho các bạn xem cảm thấy được à, vui vẻ hơn để chiếm lĩnh cái đam mê của mình 108 đô này mình 3 tháng mình mới nhận được đó các bạn nè à. một tháng mình được có hai mấy ba mấy đô thôi 3 tháng mới gom được 108 đô để mình với à, các bạn à... tôi bây giờ cũng à, mình cũng mới mới đi làm về cũng buồn ngủ lắm rồi các bạn nha thì chủ nhật này sẽ có cái video uh, câu cá dù có cá hay là không có cá cá to hoặc là cá nhỏ gì mình cũng đều muốn uh, chia sẻ lên cho các bạn xem các bạn vô xem các bạn là người đam mê thì các bạn sẽ không cần quan trọng cá to hoặc là cá nhỏ các bạn vẫn like để ủng hộ cho đam mê cũng như ủng hộ cái niềm à, đam mê của mình à, nha các bạn với cái à, bộ môn à, câu cá trời đầy này trời đầy nhưng mà vui nhưng mà ý nghĩa thích đam mê sảng khoái giải trí thư giãn truyền cảm hứng tạo cho chúng ta một cái niềm vui rất là đặc biệt cho các bạn thôi không biết nói gì hơn à, mình sẽ làm một cái à, advent mini nhỏ để à, cái kênh mình đạt à, 10.000 người đăng ký mình sẽ có cái thứ gì đó để mình tặng cho những cái người mà fan hâm mộ thật sự của mình đó, tặng tặng riêng những người fan hâm mộ thật sự của mình nếu kênh mình à, đạt được 10.000 à, người đăng ký mình sẽ có cái uh, advent nhỏ để tặng các bạn nếu các bạn câu đơn mình sẽ tặng các bạn thẻ cô đơn tặng các bạn vài thẻ cô đơn để bạn dành bạn câu chị chị câu uh, câu đơn câu đơn và nếu các bạn câu lăng xe mình sẽ tặng lăng xe hoặc là tặng mồi có mồi nhỏ nhỏ để cho các bạn à, câu lăng xe vừa tặng các bạn mồi vừa tặng các bạn lăng xe để cho các bạn à, có người à, hâm mộ kênh của mình cảm thấy à, thích thú nhất có thể mình sẽ làm à, tối đa những gì mình có thể và để gửi đến các bạn để cho các bạn thấy thích thú chứ không phải là mình làm lên cho các bạn vô xem thấy không thích và thấy chán nản rời bỏ kênh cho các bạn tôi à, tôi cảm ơn tất cả các à, anh em và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh của mình từ trước đến giờ mình xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và kiếm được thật nhiều tiền để à, cùng với mình đồng hành cái bộ môn physics trời đại này càng ngày càng đông anh em à, cùng đam mê vào xem ủng hộ tham gia chia sẻ học hỏi kinh nghiệm của mình hoặc là của những bạn khác những ai đã rành về mồi có thể chia sẻ lên cho anh em khác cùng xem và cùng mà tham khảo và những anh em mới không biết vô và có thể xem được để học hỏi thức hoặc là những cách mình làm mồi hoặc là các bạn